ai da ai da ai da ai da cái gì cái gì không có nói chuyện đàng hoàng làm gì ra như vậy ai da ai da bé ơi ai da ai da ai da dạ em chưa ai da ai da ai da ai da ai da chưa cái bà này nè ai da cái, cộng ấy nè nè bụng nè ai da là một tông da yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nè, bụng tao lứa chứ nè, rồi nó tóc tóc gì? dạ nãy giờ chẳng được gì dạ dạ dạ dạ cứ ngồi đây rồi mình ở đây vậy có làm gì đâu mình hỏi cái này nha cha hỏi có gì đó hôm nay có chuyện gì làm cho bà cảm thấy bực bội không chuyện bực bội hả mình thấy đâu có chuyện gì bực bội đâu phải không Sonny